Hello, xin chào anh chị em. Xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì ờ, trong buổi sáng hôm nay thì cũng nhiều anh chị em hỏi là thị trường có lên được hay không, nên mua cổ phiếu nào và đặc biệt là hôm nay có một cái cổ phiếu ờ, MSB chia cổ tức. Thì rất nhiều anh chị em cũng chẳng hiểu xem là chia cổ tức thì ờ, nó có bất lợi hay không bất lợi. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ chúng ta làm cái livestream này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thị trường đúng không ạ chúng ta biết thì hàng tuần khi mà chúng ta theo theo dõi bản tin về thị trường thì có một điều như này anh chị em cần nhớ này, này thông thường thì những cái biến động hoặc là chúng ta theo dõi bản tin thị trường và đặc biệt là sáng thứ hai trong xu hướng mà thị trường đi lên đó, thông thường thì đầu tuần nó chưa được mạnh lắm nhưng sau đó thì cuối tuần là nó mạnh hơn đầu tuần đấy là về góc độ đó còn trong xuống thì thị trường đi xuống thì đầu tuần thường là mạnh và cuối tuần thường là yếu hơn đấy là để góc độ chúng ta sẽ có thể dần dần chúng ta sẽ nhận diện ra một vài các đặc điểm của cổ phiếu hoặc là chúng ta có thể để ý một chút là nếu trong cái xu hướng thị trường đi lên thì có thể trong 3 4 hôm 3 4 hôm thị trường gì ạ à? tăng thì sẽ có một hoặc hai hôm thị trường giảm còn trong xu hướng thị trường đi xuống thì chúng ta thấy rằng là số lượng ờ, cái khả số lượng cổ phiếu ngày giảm nhiều hơn số ngày tăng đấy là một số các gì ạ đặc điểm để anh chị em có thể tự uh, đo lường và có thể biết được ngay khi mà ở những biến động thị trường thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là việc mà chúng ta theo dõi thị trường thì có một số các cách để chúng ta có thể biết được thị trường có tích cực hay không tích cực cách đầu tiên chúng ta có thể sử dụng đó là gì ạ à? sử dụng một cái công cụ mà Dũng thấy rất là hữu ích đó là cái công cụ phái sinh bình thường nếu chúng ta để ý một cái chỉ số phái sinh nào đó mà nó đang trong quá trình phân phối thì có thể thị trường sẽ là một cái giai đoạn giảm còn nếu phái sinh nó đang ở trong cái giai đoạn gọi là tích lũy thì thường là thị trường sẽ là đang trong xuống tăng nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta dự đoán được tương lai của thị trường chung thông qua chỉ số phái sinh cũng là một trong những cách để chúng biết là thị trường tốt hay là xấu thế thì Dũng đang quan sát về thị trường của chúng ta đầu tuần đầu phiên thì chúng ta thấy là tăng khá là mạnh nhưng ờ, đến thời điểm này thì thường là sau khoảng độ 10 rưỡi đúng không sau khoảng 10 rưỡi hoặc là trong từ 10 rưỡi đến khoảng 11 giờ thì đa phần nó sẽ có một sự trùng nhất định đúng không trùng lại nhất định quan trọng là chúng ta có một cái câu hỏi mà nhiều anh chị em có thể thấy là tại sao Dũng lại cứ hay nói đi nói lại chỉ một vài cổ phiếu thôi ạ tại sao Dũng cứ toàn lặp đi lặp lại một vài cổ phiếu trước đó thì những cổ phiếu Hòa Phát <coughs> Dũng đều nói là nói rất là nhiều và thời gian này Dũng nói nhiều hơn những cổ phiếu gì ạ Techcombank hoặc là những cổ phiếu gì ạ FPT ACB hoặc một vài cổ phiếu khác nữa với câu hỏi đặt ra là nếu bây giờ những cổ phiếu mình đang nắm giữ hoặc là những cái cổ phiếu mà mình thấy là thị trường nó đang tốt hơn và nó đang tuyệt vời hơn mà chúng ta lại đi tìm cổ phiếu khác để chúng ta phân tích mà nó lại đang rơi lao dốc thì chúng ta mua vào chúng ta có phải bị thua lỗ không và chúng ta biết rằng là thị trường ấy, nó có khoảng độ 10 cổ phiếu khoảng 10 cổ phiếu là tốt nhất đủ lại thôi anh chị em nhá 10 cổ phiếu tốt nhất đủ lại thôi nên chính vì vậy thì trong khoảng độ cả hàng nghìn cổ phiếu thì nó chỉ có một số ít cổ phiếu chạy hoặc là một số ít cổ phiếu tốt trong cùng giai đoạn thôi nên nếu chúng ta thấy là uh, việc mà chúng ta lắc nhắc đi nhắc lại những cổ phiếu ở ờ, uh, dòng uh, thép ngân hàng như là thép như là HPG hôm nay HPG chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta sẽ phân tích một chút về những cái cổ phiếu ngành thép một chút đúng không để chúng ta thấy rằng là với những cổ phiếu ngành thép thì chúng ta thấy rằng là ở trong dạng này anh chị em sẽ thấy rằng là nó đang biến động tuy rằng là, là nó đang biến động nó không quá lớn nên cái khả năng bị uh, nó giảm sâu Dũng tin chắc là khả năng giảm sâu sẽ sẽ khó có thể xảy ra với những cổ phiếu ngành thép trong loại này đây là một cái bảng mà chúng ta thấy là có cổ phiếu tăng có cổ phiếu giảm nhưng tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta phân tích cổ phiếu ở trong giai đoạn này thì anh chị em có thể để ý sâu hơn những cổ phiếu chúng ta đang gọi là những cổ phiếu đã tăng tốc chạy nước rút với khối lượng lớn ở trong cái đoạn này thì chúng ta cần phải giảm bớt tỷ trọng anh chưa anh chị em giảm bớt cái tỷ trọng đi bởi vì nó có thể tiếp tục tăng nữa nhưng nếu chúng ta tiếp tục nắm giữ hoặc là chúng ta tiếp tục mua chỗ này thì rủi ro rất là cao còn những cổ phiếu mà hôm nay chúng ta cũng thấy là bắt đầu nó có những cái khả năng là có dấu hiệu tăng thì chúng ta thấy là những cổ phiếu FPT nhưng nếu chúng ta để ý một chút thì khối lượng của FPT ở thời điểm này khá là thấp nên mua vào và khi mà khối lượng thấp thì chúng ta rõ ràng là rủi ro đúng không mua vào khối lượng thấp thì rõ ràng nó rủi ro nên cái việc mà chúng ta rằng là chúng ta mua vào điểm này thì đây là cái điểm mà có độ an toàn cao nhưng để chúng ta có thể vượt vị thế thêm thì chúng ta cũng phải thấy rằng là hiện tại chúng ta đang có cái khung thời gian là khoảng bao nhiêu bây giờ chúng ta khoảng 10 rưỡi mà nếu khối lượng của FPT nó nằm trong cái khung thời gian này liệu nó có đạt tiêu chí của chúng ta không anh chị em nữa nếu 10 rưỡi mà cái cổ phiếu này nó đang đạt khoảng độ 7 800 mà trung bình cái cổ phiếu này là một phiên nó khớp khoảng độ bao nhiêu ạ một phiên mà nó khớp trung bình 50 ngày khoảng 2 triệu rưỡi về cơ bản thì nó cũng có thể đạt được cái mức độ nào đó bởi vì bây mới là gì ạ bây mới là 10 rưỡi nên đến 11 giờ nó có thể khớp được 2 triệu nên trong trường hợp mà nó tăng mạnh và khoảng độ được 3 triệu rưỡi đến 4 triệu là đây cũng là một cái phần rất là quan trọng để chúng ta có thể hiểu rõ rằng là chúng ta vẫn có thể tham gia một phần nhỏ trong những cái cái lựa này nhưng nếu mà trong trường hợp ở đây chúng ta thấy rằng là để đạt được mức độ 3 4 triệu trong cái phiên này thì với cổ phiếu nó sẽ là rất khó để đạt được đấy là cái đầu tiên anh chị em có thể thấy được là hay là chúng ta có thể xem những cổ phiếu ACB trong cái khung thời gian này thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu cái khung thời gian mà chúng ta đang có là 10 rưỡi đúng không rõ ràng chúng ta thấy ACD cũng đang trong cái dấu hiệu mà có những tín hiệu nhất định nào đó như ở đây chúng ta đang tính là tăng 0,45 ờ, khớp thì khớp 4 triệu rưỡi anh chị em khớp khớp 4 triệu rưỡi nhưng nếu chúng ta để ý một chút thì sao anh chị em sẽ thấy rằng là rõ ràng là khớp thì khớp 4 triệu rưỡi nhưng ở đây anh chị em thấy là rõ ràng ở đây việc cổ phiếu khớp 4 triệu rưỡi đúng không khớp bốn triệu rưỡi những cái việc mà cổ phiếu có sự tăng tốc hay không hay là cổ phiếu phân phối hay không thì chúng ta chưa thể biết được chúng ta chỉ biết rằng là chúng ta đã có những điểm mua đúng và cứ để cho cổ phiếu chạy đơn giản thế thôi đơn giản thôi và chúng ta cần phải gì ạ đợi cho cổ phiếu chạy thế thì rõ ràng ở trong một cái danh mục lớn như thế này anh chị em ạ danh mục cổ phiếu chúng ta quan sát nhiều cổ phiếu như này thì cái việc mà thị trường nó thì ạ à, có những cổ phiếu mà nó không giảm như cổ phiếu Hòa Phát này thì nhiều anh chị em bảo bán ra chẳng hạn như cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn thế thế thì rõ ràng là chúng ta có chúng ta có thể giảm bớt tỷ trọng thôi còn nếu cổ phiếu này để đạt đỉnh hay là để nó gì ạ à, kết thúc chu kỳ thì rõ ràng là nó chưa bởi vì đây nó chưa thể là phân phối ngay được nên nếu chúng ta đã nắm giữ thì chúng ta cần phải hiểu tại vì những cái đợt mà cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu blue chip nếu nó đạt đỉnh anh chị em có thể quay trở lại những cái vùng trước này nó tạo ra những đợt biến động lớn thường là những cái khối lượng lớn giá tăng mạnh thậm chí là tăng cả trần chúng ta có thể quay trở lại những đợt này để chúng ta hiểu rõ rằng là khi mà cổ phiếu nó tạo đỉnh thì thường nó sẽ là đỉnh biến động lớn và hoặc là nó có những khối lượng rất là khổng lồ như này thì lúc này chúng ta có thể bán thoải mái bán bao nhiêu cũng được nên cái việc của chúng ta bán cổ phiếu khi mà cổ phiếu đã đỉnh cái việc lo lắng sợ hãi Đấy, ờ, thường là chúng ta sẽ gì không ạ trong cái lúc mà cổ phiếu địch đấy, thường nó sẽ có những khoảng trống có những cái khối lượng rất là lớn để chúng ta có thể thấy được là luôn luôn có những cái điểm nhấn như vậy chúng ta cũng thấy là những cái cổ phiếu HSG thì cái khối lượng này nó khá là lớn rồi bình thường là một cái cổ phiếu mà nó bung khối lượng lớn như này thì đấy là những cái tín hiệu cho chúng ta biết rằng đỉnh nó đâu đấy nó đâu đây rồi nhưng tuy nhiên thì nó có thể bị tuy nhiên có thể nó sẽ hồi một nhịp nữa trước khi nó kết thúc nên chúng ta thấy là chúng ta có thể bán khi mà cổ phiếu đã đạt khối lượng lớn này về một phần nào đó khoảng 50 phần trăm sau đó thì đợi nó đợi gì ạ à? đợi đến khi nó hồi chúng ta bán nốt đấy là cách mà Dũng thường làm để nó có độ an toàn cao nhiều bạn có hỏi là những cái cổ phiếu như là cổ phiếu BMI hôm trước chúng ta mua đúng không ạ Dũng đã có chia sẻ là một cái phiếu BMI chúng ta mua mua thì cái điểm nhấn đây là điểm mua lớn khối lượng lớn nhưng tuy nhiên thì cái vật điều chỉnh nó sẽ diễn ra là chuyện rất bình thường thôi chúng ta vẫn chưa thấy là khối lượng nó bán ra mạnh và những cổ phiếu sau khi điểm mua chúng ta thấy nó vẫn có điều chỉnh là chuyện rất bình thường chúng ta gọi trong gì ạ à? trong uh, Mac mini đó là quả bóng tennis ai đã hiểu có bóng tennis là việc mà cổ phiếu đi lên thỉnh thoảng nó vẫn gặp những cái việc cản ở phía trên này nó bị rơi những cái điểm nhấn khối lượng lớn như này thường là cổ phiếu rất ít khi bị thất bại cả nhà nhá rất ít khi thất bại nên nếu chúng ta để ý một chút thì những cái giai đoạn mà cổ phiếu có thể có những điểm nhấn khối lượng lớn này có một số trường hợp nó bị rũ bỏ trước khi đi lên nên đây là một trong những cái gì ạ phần để anh chị em có thể hiểu rõ là, là nếu chúng ta thấy là nó vi phạm một phần nhỏ chưa bị vi phạm thì đây chính là những cái quả bóng tennis trước khi mà nó có thể đi xa hơn ok còn rất nhiều và một bạn các bạn có hỏi là MSB đúng không MSB MSB thì uh, trong phim này chúng ta thấy là cổ phiếu đang bị chia khi chia nó gặp một cái đỉnh khá là lớn đấy ạ chúng ta gọi là cái đỉnh gặp đỉnh khá là lớn đây nên nó có thể bị test lại và cổ phiếu chúng ta biết rằng là chia thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là khi mà cổ phiếu chia mà chu kỳ nó vẫn tiếp tục tăng và cổ phiếu về các bạn nhá cổ phiếu về thì có này chúng ta có lợi nhuận nhưng trong trường hợp nếu mà chia mà khi mà về nó lại bước vào giai đoạn giảm tức là nó bắt đầu giảm giảm như này thì có thể cái cổ phiếu chúng ta chia chúng ta đang bị thua lỗ nên việc mà chúng ta chia có lãi hay không nó lại tùy thuộc vào cái cái công ty MBS nó trả cho chúng ta cổ tức bằng tiền à, bằng cổ phiếu sớm hay là muộn anh chị em ạ nếu nó trả sớm thì anh chị em thấy là tốt còn nếu trả muộn thì có thể là chúng ta gặp có thể gặp đỉnh thị chung ok thì mình đã hiểu điều này các bạn còn nhiều cổ phiếu khác trong ngành ngân hàng chúng ta thấy là cổ phiếu thì nó không thể là phân phối trong mở một ngày anh chị em nó không thể phân phối trong một ngày nên chúng ta nắm giữ rồi thì chúng ta đừng cứ để cho nó chạy hết chu kỳ ấy ạ à. nắm giữ rồi chứ để chạy hết chu kỳ chúng ta nói về STB đấy là những cổ phiếu chạy cho nó chạy hết chu kỳ đúng không hoặc là một số cổ phiếu có thể hôm trước chúng ta mua game nhà đấy thì việc mà cổ phiếu viên vượt đỉnh và có thể đây chúng ta gọi là nó bị rũ bỏ nếu trường hợp rũ bỏ anh chị em khối lượng lớn thì chúng ta có thể giảm tỷ trọng hoặc là nếu nó rũ bỏ chúng ta đã có thể quay trở lại này đây là một câu chuyện khi nó rũ bỏ lần hai nó quay trở lại nó tăng rất là mạnh Đấy, rũ bỏ lần hai quay trở lại tăng rất mạnh nên ở đây chúng ta thấy là cái việc rũ bỏ Đấy, sau khi vượt lần một không để cổ phiếu vượt đỉnh nó chưa đạt cái gì khối lượng thì có thể nó rũ bỏ tiếp theo trước khi có thể tăng tiếp nên cái quan trọng là gì ạ chúng ta sẽ không mua anh chị em nhé chúng ta không mua khi mà cổ phiếu đang trong quá trình rũ bỏ này tại vì cái rũ bỏ này chúng ta cũng không thể biết rằng là nó rũ bỏ thật hay là rũ bỏ giả nên chính vì vậy hãy à, đợi nếu khối lượng mà nó giảm vượt gãy ở cái vùng này khối lượng lớn thì chúng ta có thể cắt lót và thoát ra khỏi thị trường còn nếu mà khối lượng nhỏ và nó nó vượt qua cái đỉnh này khối lượng lớn thì đây cũng là một cái điểm mua và có độ an toàn rất là cao nếu mà nó vượt qua ở cái nhịp này giống như cái đợt này chúng ta thấy không ạ đấy là một cái, cái trạng thái mà cổ phiếu thường hay diễn ra khi mà cái nhịp tăng mạnh này không đủ lượng gì ạ không đủ lượng cầu tham gia vào à, hay là một vài cổ phiếu khác một số anh chị em có thể hỏi đơn giản là thường thì chúng ta không biết là cổ phiếu chúng ta đang ở giai đoạn nào đại hạn như một số anh chị em cổ phiếu là cổ, cổ phiếu như là D Dabaco chẳng thế Dabaco khi cổ phiếu Dabaco ở trong một cái xu hướng như này thì chúng ta rất là rất là rủi ro với chúng ta bởi vì cái việc mà nó một cái cổ phiếu nó biến động trong một biên độ rất là lớn và trong biên độ này thì cổ phiếu đã gì ạ à? về cơ bản trong cái xu hướng này thì chúng ta thấy là cái tích lũy này nó không đảm bảo độ an toàn cho chúng ta nên nếu chúng ta mua cổ phiếu Dabaco ở chỗ này thì việc rủi ro đó là đương nhiên nó sẽ rủi ro còn một số trường hợp thì chúng ta thấy là thị trường chung nó đi lên thị trường chung đi lên thì phần lớn các cổ phiếu nó vẫn có một xu hướng hồi một chút nào đó anh chị ạ à? phần lớn nó sẽ có một xu hướng hồi một chút đó nên chúng ta thấy rằng là dù là Dũng có nói rằng là thị trường nó cổ phiếu nó không đáng tin cậy nhưng nếu thị trường chung mà nó có vào giai đoạn chạy rút thì chúng ta thấy là một vài cổ phiếu của chúng ta là vẫn có lợi nhuận ở mức độ nào đó hoặc là các bạn cũng thấy là những cái cổ phiếu mà nó biến động rất là lỏng như một số bạn đã hỏi đây ạ thì những cổ phiếu này nó lỏng như này đây chúng tôi gọi là biến động lỏng như này thì dù nó hồi này thì dũng làm sao theo các bạn nếu lỏng như này thì nó hồi như này chúng ta làm gì ạ hồi như này chúng ta làm gì ạ khi nó lỏng này các bạn có thể comment đó nếu cổ phiếu nó dạng biến động lỏng như này hồi chúng ta làm gì ạ hồi chúng ta làm gì ạ đơn giản thôi ạ tại vì cái áp lực ở phía trên này rất là lớn nha áp lực phía trên này rất là lớn nên có thể chúng ta sẽ bán ra để chúng ta đợi nó ổn định rồi chúng ta mua vào đơn giản thế thôi ạ còn nhiều cổ phiếu khác chúng ta dòng ngân hàng vẫn đang trong quá trình tái tích lũy nên nếu chúng ta thấy là chúng ta cần phải quan sát lại trong quá trình tái tích lũy cổ phiếu này cũng thể có những cái đợt điểm mua mới nhá ASMVP cũng có thể tạo ra một điểm mua mới trong thời gian tới tại vì đây là điểm nhấn dấu ấn và thường khi nó có điểm mua mới trong thời gian tới thì thường nó sẽ là giai đoạn cuối của một chu kỳ anh chị em nhá thường giai đoạn cuối của chu kỳ chúng ta cũng thấy rằng là những cái giai đoạn trước ASMVP nó cũng đã tạo ra thì những cái nền uh, trước khi chạy và giai đoạn cuối của nó đó là những cái giai đoạn mà cổ phiếu có thể đi lên với khối lượng lớn đặc biệt là vượt qua những cái đỉnh lớn như này và nó không tăng khối lượng vượt nếu anh chị em học về VSA khi mà cổ phiếu vượt qua những cái đỉnh lớn đó này mà khối lượng nó không có sự à, gia tăng mà không tăng về giá thì hãy gì ạ hãy để ý khối lượng gia tăng mà không đủ gia tăng về giá chúng ta gọi là lượng lượng đủ nhưng chất không đủ nên chúng ta thấy là cùng là khối lượng ở vùng này nhưng có thể cổ phiếu tăng biên độ rất là lớn ở đây chúng ta có thể 6 7 phần trăm nhưng ở phía trên này thì chúng ta lấy khối lượng rất là lớn nhưng giá không tăng đó chứng tỏ là lượng một lượng lớn cổ phiếu cầu tham gia vào cổ phiếu sẽ không lên được đấy chúng ta đã VHM anh chị em đã nắm rõ rồi một số anh chị em cũng đã hiểu về cái cách thức mà Dũng giao dịch hay là những cổ phiếu viết Vietbank khi mà cổ phiếu đại hội đồng quản trị họ bán ra rồi thường thì nếu anh chị em để ý sau khi cổ phiếu tạo ra nền thì cái nền thứ nhất chúng ta thấy là nền thứ nhất này nền thứ hai nền thứ ba khi mà hệ thống phương pháp mà Dũng chia sẻ nền một anh chị em có thể mua nền hai anh chị em có thể mua nền ba anh chị em có thể mua và chúng ta sẽ phải bán từ cái nền thứ tư trở lên rồi nên vùng này là vùng để bán ai đã hiểu điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là khi một cổ phiếu đặt ra ở trên cái nền thứ ba thứ tư bắt đầu từ thứ tư trở lên là lúc mà chúng ta cần phải bán hết Lúc là chúng ta cần phải thoát ra không phải là lúc đó chúng ta mới mua vào đúng không mua vào và đấy là lý do tại sao rất nhiều anh chị em mua ở trên cái nền cao nhất chúng ta đều bị thua lỗ bởi vì giai đoạn đó là giai đoạn mà nhiều người nhìn thấy được nhưng đấy là đoạn cuối của chu kỳ hay là một vài cổ phiếu ngành thép nó đang chạy nước rút như này thì rõ ràng có thể chúng ta thấy là khi chạy nước rút hay chúng ta gọi là gì ạ khi chạy nước rút đó là giai đoạn cuối của một chu kỳ anh chị em giai đoạn cuối của một chu kỳ nên chính vì vậy hãy gì ạ thoát ra để chúng ta thấy là việc cổ phiếu có thể hồi chúng ta bán ra nốt nhưng đã chạy giai đoạn cuối báo chí các thông tin ra rất nhiều thì đó là lúc chúng ta bán ra chúng ta quay lại thị trường thị trường rõ ràng ở trong đoạn này thì những cái cổ phiếu ACB có thể đang biến động mạnh à, FPT cũng tương tự như vậy nhưng nếu thị trường nó chưa có cái dấu ấn nào để mua vào thì chúng ta hãy gì ạ hãy kiên nhẫn là chúng ta sẽ không mua cổ phiếu bất cứ ở khi mà thị trường có những cái không có điểm mua hoặc là chúng ta sẽ gì ạ không tham gia có thể một số cổ phiếu chúng ta cần bán ra có những cái cổ phiếu như là cổ phiếu Techcombank như này thì liệu cổ phiếu Techcombank sau khi vượt qua kênh thoát kênh như này thì cổ phiếu Techcombank có thể giảm hay không thông thường thì khả năng giảm khi mà cổ phiếu tích lũy dài như này để giảm rất khó có thể xảy ra bởi vì không có sự phân phối nào có thể phân phối với lượng số lượng lớn cổ phiếu này khi mà cổ phiếu mới bắt đầu tăng từ 42 hiện tại lên 48 nên việc kiên nhẫn là phần quan trọng và chúng ta cũng không nên mua bất cứ cổ phiếu nào trong giai đoạn này nếu chúng ta thấy rằng là nó chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng ta ok và chúng ta cũng có những cổ phiếu DHB nếu anh chị em thầy hiểu đơn giản là trong thị trường giai đoạn này chỉ có một nhóm các cổ phiếu là nó là có thể chúng ta thấy là nó có lợi nhuận nên việc mà Dũng nhắc đi nhắc lại cái nhóm cổ phiếu đó là chuyện rất là bình thường đúng không từ nhóm cổ phiếu gì ạ thép thì chúng ta đang cần phải bán ra đúng không giảm các cổ phiếu ngành chứng khoán thì một vài các cổ phiếu chúng ta cần phải bán ra rồi trong đó cổ phiếu VPS đúng không VPS à, VPBank là một thứ hai là gì ạ VIPBank là những cổ phiếu chúng ta cần phải bán ra dần thay vì chúng ta nắm giữ ở trên cái vùng đó là thời thời gian để cổ phiếu này nó rất còn ít nên chúng ta cần phải thoát ra ok chúng ta lại tiếp tục thêm một cái cổ phiếu cuối cùng trong cái bản tin buổi sáng nay thì cái cổ phiếu cuối cùng mà các bạn có thể hiểu rõ đó là cổ phiếu gì ạ à, P đây là một dạng cổ phiếu anh chị em nhỉ đây là một dạng cổ phiếu sau khi đặt đỉnh khối lượng lớn do một yếu tố nào đó cổ phiếu bị rũ lại lần thứ nhất test lần thứ hai test đúng không test lại hai lần test liên tục và chúng ta thấy là đã có dấu ấn và chúng ta cần phải gì ạ xác nhận nếu cái cổ phiếu này xác nhận khối lượng lớn trong vòng phiên ngày mai vượt qua cái đỉnh này thì chúng ta sẽ có một cái điểm mua mới bởi vì hôm nay cũng là một phiên sở quát cổ phiếu xuất hiện phiên sở quát này nó có thể là cái điểm gì ạ điểm đầu tiên cho cái việc mà cổ phiếu có thể vượt thoát qua đỉnh này nên khi mà chúng ta quan sát theo dõi thì chúng ta kết hợp với phân tích kỹ thuật chart và kết hợp phân tích cơ bản kết hợp với thị trường chung thì chúng ta sẽ có một chiến lược đầu tư rất tuyệt vời nên thị trường chung nó sẽ cho chúng ta những cái giai đoạn điều chỉnh như này nó sẽ cho chúng ta biết cái cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường đúng không cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường và đặc biệt là khi mà dựa vào các biểu đồ thì anh chị em sẽ thấy là những cổ phiếu nào vẫn đang trong quá trình tích lũy tốt hơn như là MBD cũng là một cổ phiếu rất là tuyệt vời hoặc là những cái cổ phiếu ACB những cổ phiếu Techcombank test kiểm tra lại chúng ta vẫn có những cơ hội nên không phải là chúng ta cứ đi mua ở đâu đó mà những cái cổ phiếu lặp đi lặp lại những cổ phiếu mà nó chưa tăng tốc nốt chu kỳ thì chúng ta thấy đấy là những cổ phiếu tốt để chúng ta mua vào còn những cổ phiếu đang lao dốc như cổ phiếu Vinamilk có thể có nhịp hồi hoặc là một vài cổ phiếu như là biến động lớn VHM biến động lớn thì tại sao chúng ta lại mua những cổ phiếu đó bởi vì cái khả năng thành công của những cổ phiếu đó sẽ rất là thấp nên chính vì vậy ờ, để cho chúng ta có một góc nhìn trong buổi sáng hôm nay Dũng làm video ngắn này để hỗ trợ cho chúng ta cách để chúng ta biết rằng rằng là trong cái thị trường đặc biệt là khi mà thị trường mạnh ở rất cuối chu kỳ thì đầu tuần bao giờ nó cũng có những cái chúng ta gọi là nó không mạnh bằng cuối tuần anh chị nhà đầu tuần thì thường nó sẽ không mạnh bằng cuối tuần đấy là một trong những cái kỳ để anh chị em có thể nắm rõ được một lần nữa thì xin cảm ơn và chúc chúng ta có một tuần mới giao dịch thành công và hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi cái chia sẻ buổi sáng à, đầu tuần mới của Dũng ngày hôm nay xin cảm ơn